Dạ vâng, à, tiếp tục cái nội dung à, của ngày 16 tháng 8 năm 2022 thì à, trong cái vấn đề mà à, đấu tranh cho công lý, đấu tranh cho cái vụ án Bưu của cổ voi để làm trong sạch cái nền tư pháp nước nhà thì à, cách đây hơn một năm à, giảng viên Hoàng Anh Kiêm đã chia sẻ một cái dòng trạng thái ở trên à, à, Facebook cá nhân của mình. Trong đó thì cũng đã đặt ra ba cái vấn đề. Cái thứ nhất đó là à, khẩn cấp kêu gọi đối với bà Nguyễn Thị Loan phải có đơn tố cáo đối với à, ba cơ quan tố tụng của Long An và cũng nói vấn đề thứ hai là nói về cái phán quyết 05 là cần phải hủy ngay và vấn đề tiếp theo nữa là phải kiến nghị tới chủ tịch à, nước Nguyễn Xuân Phúc về công tác cải cách tư pháp thì à, đến bây giờ sau một năm bài viết của chú đã chia sẻ thì không biết là tâm trạng của chú Khiêm khi nhìn lại cái nội dung bài viết này sẽ như thế nào đây và đặc biệt là những cái điều mà chú ờ, đặt ra ở trong cái bài viết này cách đây hơn một năm mà cháu thấy rằng là rất là giá trị đấy nhưng mà à, vận lại bây giờ thì à, liệu rằng là cô Loan à, có làm được những cái điều như mong mỏi của chú hay không và cộng đồng yêu công lý à, đã đặt ra à, kỳ vọng ở chính cô Loan hay không hay là nó theo một cái hướng khác À, rồi thì à, cái vấn đề à, thực tế là cái quyết định không năm thì đúng là ừ, sau phiên giám đốc thẩm là nhân dân đã đấu tranh rất là mạnh rồi nhưng tại sao đến bây giờ vẫn cứ hơn 2 năm rồi mà nó vẫn cứ như một cái dự án treo nó vẫn chưa bị hủy và cái điều <laughs> đặc biệt nữa là liên quan tới những cái điều chú kiến nghị đối với chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc à, hay là cái vấn đề liên quan đến công tác cải cách tư pháp ừ, thì à, rất mong chú hoàng Khiêm trong cái chương trình ngày hôm nay chú sẽ à, có một cái à, gọi là trình bày chia sẻ tới cộng đồng à, tới nhân dân về cái cảm xúc của chú mà khi mà cháu cũng đã chia sẻ lại cái nội dung bài viết này à, để à, cộng đồng mạng biết được là cái kỳ vọng của chú hiện nay à, sau một năm nó như thế nào à, và cảm xúc của chú bây giờ khi nhìn lại cái bài viết này à, ra sao à, liên quan đến vấn đề thực tiễn xin mời à, chú Khiêm có ý kiến ạ. Dạ. <clears throat> Thưa các bạn à, cựu chiến binh và cộng đồng mạng yêu công lý thì cách đây là hơn một năm đấy thì ờ, trên trang mạng của tôi đấy, thường xuất hiện những cái câu mà nó mang tính chất là tâm linh chỉ dẫn ví dụ những câu đại loại như thế này là trong thế giới này chúng ta xót xa không chỉ vì lời nói và hành động của những cả số mà còn vì sự im lặng đáng sợ của cả những người tốt xin thưa đây là câu nói của mục sư Martin Luther King từ những thập niên 60 ở nước Mỹ <coughs> <coughs> thế thì ờ, bức xúc trước cái quyết định 05 thì rất nhiều bạn đọc trên Facebook bạn bè khắp nơi dồn dập hỏi tôi là quyết định 05 này là quyết định như thế nào <laughs> <coughs> thế thì tôi nghĩ rằng là chính ngành nghèo quyết định không năm này đấy mà chúng ta mới biết được đây là một vụ án oan đối với lại bị án hồ dì hải là cái thứ nhất <coughs> cái thứ hai đấy nó hé lộ dần dần ra là đây là cái kịch bản gian dưỡng án oan của tập đoàn tội ác Long An và hệ thống tư pháp Long An gồm ba cơ quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát và án nhân dân Long An cùng cái bộ máy hành chính các cơ quan công quyền Long An các hội đoàn thể kể cả các cái đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Long An đều phải chịu trách nhiệm trước một cái vụ án có tầm cỡ thế kỷ này. <coughs> thế án oan bế tắc này đấy chưa hề được một cơ quan chức năng nào lên tiếng đáp từ những câu hỏi đặt ra của dư luận quần chúng của công luận của báo chí và thậm chí cả là đại biểu quốc hội chỉ đến khê đấy là có cái kháng nghị 15 gồm 17 điều vi phạm pháp luật của viện kiểm sát nhân tối cao đấy cùng với lời, lời phát biểu của bà Lê Thị Nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội và 10 trang báo cáo về án Oan Long An đã gửi cho thường vụ câu hỏi. vân vân thế thì vụ án, vụ án này bắt đầu mới được dư luận quan tâm và công luận thì vẫn im bặt đặc biệt là các cơ quan báo chí chính thống kể cả bỏ mặc không có bất kỳ một tin tức nào đấy. nói về vụ án vô bộ khổ quái nói về án oan hồ di hải nó cũng không có cái đội thi hành án án nào đấy ở Long An là có thể thực hiện được cái lệnh thi hành án theo luật định tức là sau 14 ngày <coughs> cho nên tôi mới tìm hiểu và suy nghĩ rồi thám tử cao liên hệ trần hồng phong liên hệ nguyễn đức liên hệ vân vân rất nhiều thông tin dồn dập thế thì thông tin tốt cũng có mà thông tin độc hại cũng không ít cho nên tôi nghĩ là phải tìm ra cái nút thắt Thế và tôi đã tập trung để viết những cái kiến nghị khẩn cấp đối với lại chủ tịch nước đối với quốc hội và đối với cả bộ quốc phòng nữa với viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc là ý kiến ủng hộ bà Lê Thị Nga các luật sư là đại biểu quốc hội như là đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đại biểu Lê Thanh Vân đại biểu Trương Trọng Nghĩa thế nhưng các vị sau này thì cũng thấy rằng là không thể lên tiếng nữa nên tôi bảo tôi nghĩ ra là chắc chắn là có một cái cái gì ẩn khuất đây cái gì mà ám đây và có một cái thế lực nào đó đấy nó đang ngăn cản bưng bít thông tin về vụ án bưng bít công luận nhưng tôi bỗng nhớ ra một câu nói rất hay của tiền nhân đấy. biết mà không nói đấy là bất nhân mà nói mà không hết là bất nghĩa nói mà không hết tức là nói không hết ý không đầy đủ xin lỗi nhé xin lỗi vâng vâng chú ờ, chú cứ nghe điện thoại đi ạ và chú kia tiếp tục ạ <laughs> thì cái sự im lặng đáng sợ này đấy <clears throat> nó bao trùm <clears throat> và đối với lại ba miền đất nước tôi nghĩ rằng là không có nhiều cộng đồng mạng biết thông tin thì còn rất nhiều vùng nhiều miền đấy mà thậm chí ngay cả ở thủ đô hoặc là các thành phố lớn thì cái gì thì mà tim không rung động không để tâm đến thì mắt cũng không nhìn thấy được cho nên tôi mới suy nghĩ phải tìm ra cái nút thắt và viết cái bài quả bom pháp lý và dựng hẳn một cái clip một cái video để viết về cổ vòng pháp lý bu của cổ vòng và cổ vòng pháp lý này đấy cái ngoài nổ của nó thế nào công nghệ nào của Mỹ hay của Trung Cộng hay kết hợp cả hai mà tháo gỡ như thế nào nút thắt ở đâu cái công nghệ của chúng ta thấy rằng là, là nó rất phức tạp rất rối rắm và không khéo đấy thì nó nó nổ bung và phá vỡ hoàn toàn cái nền tư pháp nó hủy diệt hoàn toàn cái niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước và tôi nghĩ rằng là, là, là, là tôi bỗng nhớ ra câu nói của Thomas Jefferson tổng thống Mỹ ông đã từng từng từng nói <clears throat> khi bất công trở thành luật pháp thì chống đối trở thành nhiệm vụ một câu nói rất đáng sợ cho nên chúng ta sống ở trong một xã hội mà đầy rẫy những bất công như vậy thì nó giống như là đang đứng bên cạnh một quả bom nổ chậm không biết nó nổ lúc nào <coughs> tìm hiểu thêm đấy thì tôi thấy là, là cái vụ án này đấy nó còn liên quan đến cả an ninh quốc gia ngoài trật tự xã hội bị xáo động hoang mang lo sợ phẫn nộ phẫn uất để thương cảm cho hồ duy hải cho gia đình bảo lan cho thủy có thể nói rằng là <coughs> rất nhiều cựu chiến binh đã mất ăn mất ngủ đau đáu mong chờ tin tức mong có một cái sự đột phá nào đó thay đổi nào đó để mà minh oan cho hồ gì hải và chúng ta đã thấy rõ rồi 15 năm thì cái hệ thống tư pháp Việt Nam cụ thể là cái tòa giám đốc thẩm không tìm ra được bất cứ một chứng cứ vật chất nhỏ nào một bằng chứng khoa học nào để kết tội Hồ Duy Hải trong vụ án hình sự giết người man dợ <coughs> và như vậy là tức là Hải phải được tuyên ngay là vô tội ở cái phiên giám đốc thẩm này đây là điều mọi người mong chờ thế nhưng mà kết quả là lại <coughs> và tôi thấy rằng là thế lực ngầm này có một cái mưu toan lật đổ nó dựa vào tình báo báo Hà Nam hay là nó làm theo chỉ đạo tình báo Hà Nam thậm chí cả chỉ đạo của Bắc Kinh nữa. cho nên là một ờ, nhà khoa học thì tôi không có nghiệp vụ điều tra trinh sát hoặc là điều tra là ờ, khoa học điều tra là xã hội học như là, là, là, tổng cục hai cho nên tôi nghĩ rằng là ngoài quốc hội ra đấy viện kiểm sát lên tối cao ra đấy thì cần liên kết ngay với bộ quốc phòng tôi đề xuất thẳng với lại ông lưu bình nhưỡng ban chuyên án đặc biệt như vậy và kết quả là, là sau đó thì ban chuyên án đặc biệt là thành, thành lập với vị tổng tư lệnh là trung tướng chúng ta đã biết là là kết quả hoạt động của cái tổ công tác đặc biệt là tuyệt vời thế nhưng mà cái nút thắt ấy, như tôi đã nói là chỉ cần một cái đơn tố giác tố cáo mà tố giác mà tố cáo một cái tội là vu khống bắt người trái pháp luật của ban chuyên án Long An là gỡ được nút thắt <clears throat> cho nên sau khi viết bài này đấy rồi đề xuất với lại ban chuyên án đặc biệt thì rất hay là, là, là, là, là cũng dịp này thì rất nhiều kênh như là phóng phim TV rồi là Minh lan tỏa yêu thương <laughs> chắc là đi, đi CDC gì đó phải rồi là Diễm TTC Đạt và Lốc Long An rồi là Thanh thám tử danh hai đồng loạt phát đi như là một <laughs> cái lời kêu gọi trên mạng truyền thông <laughs> vâng. tôi tôi rất là, là, là xúc động rất vui về cái sức lan tỏa của nó thế nên ngay sau đó thì tôi đã tìm cách đấy, là gửi thư cho bà Nguyễn Thị Loan và gia đình bị án hồi di hải <laughs> và tôi đã đã thông qua luật sư Trần Hồng Phong trao đổi tìm cái địa chỉ Facebook của cháu Thủy email của cháu Thủy sau này thì email rồi là kể cả là, là Facebook của cháu Thủy cũng bị khóa rồi là cho ông Phong quản lý hết <laughs> nó cũng chế từ hồi đó còn chán chế rất à? chặt quá là chán ờ. luôn <laughs> thế thì tôi mới ờ, mới gửi trên mạng vậy tôi còn dặn là là hai mẹ con là, là vào thăm hải thì phải lo chăm sóc cho hải thực phẩm dê để cho nó khỏi mò mắt cho chân nó không bị teo bị liệt phần lớn là những người tử tội mà sau cái này mà ra đấy ngồi trong ngục tối lâu ngày đấy thì mắt là sẽ bị mù sau 5 năm còn chân cẳng thì bị liệt không đi được bị cùm lâu quá chúng ta ở nhà trong nhà một ngày không đi ra vận động đánh mong bàn ông đi bộ đấy. đã cảm thấy nó nó mỏi đầu gối rồi và tối ngủ rất khó ngủ mà Hải đã bị cùm chân suốt là mười mấy năm như vậy sống không bằng chết tôi hỏi là, là, là tập đoàn trẻ Long An rồi tập đoàn 17 Nguyễn Hòa Bình Trung Hòa Bình nghĩ gì tại sao dã man thế nhưng thực ra đấy nó không muốn giết Hồ Duy Hải mà nó chỉ muốn kéo dài vụ án kéo dài cái đau khổ của Hải để gây bức xúc xã hội gây bao loạn gây mất ổn định chính trị dẫn tới biểu tình đàn áp binh biến nội chiến hoặc là lật đổ cấp chính quyền đến mức độ như vậy đấy. cho nên là cái nút thắt quả bom pháp lý này đấy. cái ngoài nổ này đấy. cái công nghệ của nó rất công phu hồ sơ ngụy tạo thì rất sơ sài một cách cố tình tôi có trao đổi với lại ờ, thám tử cao hay là những người quan tâm đến cái hồ sơ vụ án đấy nhưng trương châu đỗ danh chẳng hạn hay là cộng đồng mạng và cái hồ sơ nguy tạo này đấy nói cho ngay là nhìn vào là thấy ngay thôi tôi vừa mới đăng một cái list liệt kê <laughs> những cái công trình của thám tử cao khoảng vài chục cái video <laughs> về cái hồ sơ vụ án này và chắc chắn là ông ông Lưu Bình Nhưỡng hay là bà Lê Thị Nga này ông Lê Minh Chí là đã có trong tay rồi ban chuyên án đặc biệt thì nhất định là phải có tạm theo cáo Minh Tùy vân vân <coughs> thế tôi chỉ, tôi chỉ lưu ý các vị đó một điều này thôi đấy là cái việc là ngụy tạo hồ sơ này và trong đó có những lời khai của Hải thì đã có sự giúp đỡ ngấm ngầm bên trong của những điều tra viên chân chính những công an viên chân chính những sĩ quan điều tra nghiệp vụ hoặc điều tra bằng chứng khoa học vân đã tìm cách cứu hải đã có ý cứu hải ví dụ như là, là, là, là cho hải biết là, là tôi mong muốn được à tôi xin chấp nhận cái bản án nhưng xin đừng để cho gia đình tôi thấy những cái vết hằn đau đớn trên thân thể tôi đấy là cái lời tố cáo gián tiếp rồi bức cung nhục hình của điều tra viên hay là cô Hải nói trước tòa đấy <coughs> là tôi nhân tội nhưng tôi không thực hiện hành vi giết người một cô nói tôi nghĩ rằng là hồ duy hải không đủ trình độ để nói lên câu nói đó có đúng không ạ mà chắc chắn là đã được điều tra viên mớm cho còn nhắc nhở nhắc để cứu hồ duy hải thế nhưng mà thực ra mà nói là, là hồ duy hải có bị đe dọa là là tia nhá đâu bắn nó là tiêm thuốc thì đều không thực hiện được bởi vì cố tình như vậy bởi chứng cứ hồ sơ như vậy cho nên là cái âm mưu lớn nhất trong cái vụ án bưu cục của voi này là kéo dài cái việc <coughs> xem xét mở các phiên tòa hoặc là điều tra lại để cho nó qua cái 15 năm qua 15 năm thì theo luật tôi không rõ là có ghi trong cái luật tố tụng hình sự 2015 hay là 2017 hay không tức là 15 năm thì hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự <laughs> để hạ cái an toàn. tôi nghĩ đấy là cái cớ thôi <clears throat> nhưng thực ra đấy nó kéo dài vụ án để gây bức xúc xã hội gây mất ổn định xã hội thậm chí là gây bạo loạn để nó có cái thực hiện âm mưu đấy lật đổ chính quyền lật đổ thể chế và phá nát cái nền tư pháp Việt Nam <laughs> cho nên khi mà điều tra cái nhóm hung thủ rồi là ba cơ quan tư pháp điều tra độc lập đấy tôi cũng lưu ý cái ban chuyên án đặc biệt này đấy. đừng hy vọng gì vào cái tự thú của những cái kẻ phạm tội kể cả những cán bộ của bộ à, của sở công an của viện kiểm sát của tòa án long an hay bây giờ chúng ta cũng muốn là, là, là luật sư trần hồng phong rồi là bà loan hay là nguyễn đức tự thú vân vân tôi nghĩ là không có đâu bởi vì tự thú là cực kỳ nguy hiểm cái tập đoàn tòa long an này đấy với cái công cụ cái bè lũ lâu la của cái tập đoàn xã hội đen út trang có trường gà Campuchia nó sẽ ra tay ngay nó gây ác ngay với gia đình người thân không đơn giản đâu 13 mạng rồi 5 7 mạng trên sông Vàm Cỏ rồi giáp biên giới Tây Ninh à giáp biên giới là, là, là Campuchia cho Hồng phong nó ra tự thú thì nó thiệt ngay hay là trần Hồng phong trước kia mà, mà, mà, mà đăng ký mà ký vào cái hợp đồng với lại bà loan đấy trở thành là, ờ, là luật sư chính thức đấy bào chữa cho hồ duy hảo <laughs> thì chắc chắn là hồng phong nó cũng bị thiệt thôi cho nên là, là nó với thế coi như là khống chế đe dọa áp lực hải cũng muốn chết cũng không chết được Và những kẻ phạm tội hối hận phải lương tâm cắn rứt muốn ra tự thú cũng không được. thế thì tôi mới nghĩ cách sau này là cùng bàn với lại ờ, thắm tưởng anh hai rồi là liên lạc với lại ờ, doanh nhân ờ, ngô thanh nha ra ngô sơn à chú cái chú ngô sơn Ở ngô thanh sơn ở đà nẵng rồi à, diệu nhàn tức là chị phan ngô dung đấy ngô nhàn giúp bà Loan đấy. hay là đề xuất với cả là luật sư là, là Tào Miêu Linh ở Bà Rịa đó đề xuất là giúp Bảo Loan làm cái đơn tố cáo hai cái tội thôi là tội vu khống bắt người trái pháp luật của ban chuyên án Long An đối với ổ dịch này bởi vì mấu chốt đây là phải có đơn tố giác của người thân thứ tội thì mới có giá trị pháp lý tố giác tố cáo như trần ông phong lại hướng dẫn là là, là tố giác nghi phạm nguyễn văn nghị để mà đánh lạc hướng bây giờ lăn lóc kêu ăn khắp nơi rồi là, là, là mò sang tận thái lan vân vân thì bà Nguyễn Thị Loan cũng như cháu Thủy đấy gần đây có những cái phản ứng trên mạng xã hội rất bất thường anh ngô sơn là rất buồn bực chỉ diệu nhà này cũng không nhìn bà loan với con mắt như trước kia nữa tất nhiên bà lê thị nga cũng phải hiểu khác đi bà lê thị nga đã từng ờ, về long an rồi là giám sát rồi có đến gặp gỡ gia đình ờ, bà nguyễn thị loan này rồi bà cũng dặn dò rồi nhưng mà không ngờ nó là cái diễn biến một cách là là, là, là bất thường như vậy cái <coughs> đơn này đấy chắc chắn là sẽ được hồi đáp các quan chức năng buộc phải hồi đáp thụ lý hoặc là khởi tố theo luật định một tháng cho nên tôi khuyên đấy là bà Loan cần thuê và ký hợp đồng chính thức với một luật sư bảo chữa tôi đề xuất ngay là luật sư Tạ Yêu Linh cùng với bộ hồ sơ gốc chứng cứ ngoại phạm hợp pháp của hồ thị hải và đơn kiện đấy là cần gửi trực tiếp cho viện trưởng Lê Minh Trí viện kiểm sát nhân tối cao gửi trực tiếp cho bà Lê Thị Nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp quốc hội gửi trực tiếp cho ông chủ tịch nước và ông thủ tướng chính phủ và kêu oan đấy thì sẽ kéo ra cái thời gian xem xét và chắc chắn là không bao giờ có khởi tố hay tái thẩm yeah. thế chúng ta thấy rằng là cái quy mô của vụ án nó lớn như vậy cho nên cái nút thắt này đấy phải gỡ ra từ từ mà cái gỡ ra từ từ đầu tiên là việc minh oan cho hồ duy hải tách hồ duy hải ra khỏi vụ án bưu của cổ vật đây là vụ án mà, mà vu không bắt người xét xử trái pháp luật đối với người vô tội chúng ta phải hiểu bản chất như vậy tách nó ra không liên quan gì đến cái tập đoàn Toa Long An hay là mua mua của tình báo Hà Nam đảo chính lật đổ thế nào nó rắc rối lắm tôi đã nhìn ra ngay cái vấn đề <coughs> cho nên tôi đã căn dặn rất kỹ lưỡng gia đình bảo loan này là đơn tố cáo cơ quan điều tra Long An cần tập trung vào các tình tiết sau cụ thể là ban chuyên án Long An <clears throat> thứ nhất là cái thời điểm công an Long An mời miệng một Duy Hải lên làm việc sau vụ án ngày 13 tháng 1 2008 là tròn 2 tháng 7 ngày tại sao đến 2 tháng 7 ngày mới tới trong khi họ nói là có chứng cứ là Hồ Duy Hải đã gọi đến bưu cục trong ngày đó tại sao không mời như đã từng mời Nissan, Thạch Nissan? người bắt phạm văn nghị phạm à, nguyễn văn nghị rồi lấy lời khai của Lê Thị Thu Hiếu vân vân thì cái đầu tiên là, là, là, là phải xác định cái thời điểm công an nó mời mời miệng chứ không có cái, thư mời hoặc là giấy triệu tập gì hết sau 2 tháng 7 này lý do mời là gì rồi cái tờ trình hay bản khai viết tay của Hồ Duy Hải bản photo bút lục bản chính đã bị rút khỏi hồ sơ tố tụng ngày 20 đấy thì Hải đã khai 20 tháng 3 đấy <coughs> thì Hải đã khai là, là, là đêm đó là mình đã dự đám tang ông ờ, Tư Lan có cái bút lục này và đúng cái thời điểm mà cáo trạng đã ghi thời gian gian là hung thủ về án thì phải đặt vấn đề là vì sao lại rút cái hồ sơ này ra và luật sư trần hồng phong đã có trong tay cái cái bản photo bút lục này không có biết không đấy là ý thứ nhất ý thứ hai đấy ngày hôm sau tức là mời hồ duy hải lần thứ hai cũng đặt câu hỏi lý do mời rồi hỏi tiếp tại sao lại bắt giữ khi không có lệnh bắt khẩn cấp của viện kiểm sát dân tư long an và ai là người ký văn bản thứ ba đấy là cái lệnh bắt khẩn cấp lệnh khám xét nhà có đọc cho gia đình nghe không gia đình có chứng kiến lệnh bắt khẩn cấp này không tại sao nghi can nguyễn duy hải lại bắt hồ duy hải sau này chúng ta còn biết là, là còn có cái cái lệnh bắt lệnh tạm giam gì đó thằng đã ký là, là bà nhanh đã ký từ 9 tháng trước tức là năm 2007 trước khi vụ án nó xảy ra 9 tháng đã có lệnh bắt Nguyễn Duy Hải rồi thì tại sao đấy là khám xét nhà thu giữ tăng vật tăng chứng nghi án lại không có mặt nghi phạm theo nguyên tắc của bộ luật tố tụng hình sự là là nghi mặt phải có mặt tại nơi thu giữ đây là nguyên tắc bất di bất dịch của cái lệnh khám xét nhà rồi thu giữ tăng chứng vật chứng bây giờ cái hành vi thu thêm trang phục của hồ duy hải không niêm phong thu bốn nhẫn vàng của hồ thị thu thủy đã có hóa đơn để làm gì Thế sau này đấy lại trả lại vàng và lại kêu mất hóa đơn rồi quần áo thắt lưng bị thất lạc vì lý do gì rồi trả hai cái nhẫn mặt đá và 893 ngàn đồng trong cát sắt cho gia đình hồ duy hải nhằm mục đích gì tại sao lại sau đó lại trao tài sản và tiền mặt cho gia đình hai nạn nhân <laughs> chỉ cần hỏi mấy câu đó thôi là là tất cả là lộ ra hết thứ tư đấy là việc sử dụng thời gian của duy hải quỹ thời gian của duy hải từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tại sao lại có bút lục biên bản thực nghiệm hiện trường từ ngày 14 tháng 1 và lại ký ở thị xã Tân An ở đó là Tân An mới là thị xã thôi đối với kịch bản gian dựng cho nên là anh thu xe ôm chở hải về rồi là sau đít quần của hải có tờ báo rồi trong bưu cục thì gần cái ghế là có cái tờ báo là <laughs> vực sâu và lưỡi dao vào. Ờ, khủng khiếp cái dàn dựng này nó, nó rất công phu đấy thế nhưng mà cái biên bản thực nghiệm hiện trường này là là đã tiến hành ngày 14 tháng 1 và ký tại thị xã Tân An thế rồi cuối cùng đấy là Hồ Duy Hải đi viếng và phục vụ đám tang ông Hồ chí từ 19 giờ 50 đến 21 giờ hoàn toàn trùng với thời gian cáo trạng đưa ra tố cáo Hồ Duy Hải có mặt và gây án tại bưu cục Bồ Vòi minh rõ cơ quan điều tra viện làm sát nhân dân Long An vu khống truy tố trái pháp luật công dân Hồ Duy Hải và Hồ Duy Hải hoàn toàn có bằng chứng có đủ mọi bằng chứng ngoại phạm chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải do bảy nhân chứng lớp một xã Nhị Thành đấy tôi khuyên bà Loan đấy là phải đòi uh, Trần Hồng Phong giao lại cho mình để mà bổ sung đủ các yếu tố xác thực và có giá trị pháp lý và tôi dặn ký đấy là bảo quản cả văn bản gốc lời khai cam kết chữ ký nhân chứng kể cả bản ghi âm ghi hình nếu có sau đó đấy đem toàn bộ cái bộ hồ sơ này chứng cứ ngoại phạm này ủy thác cho liên đoàn luật sư Việt Nam và ký hợp đồng chính thức với một luật sư bào chữa đây có bản lĩnh và có kinh nghiệm án hình sự trần hồng phong là, là, là, là luật sư là, là chủ yếu là các vụ án tranh chấp đất đai hoặc là có vấn đề như là, là, là hòa giải xã hội thôi chứ không biết gì về cái án hình sự cả. nên là những cái điều quan trọng cần thiết ấy, tôi đã là, là dặn dò một cách chi li chi tiết như vậy nhưng mà bà Loan rồi là cả gia đình cháu Thủy đó đều không tiếp cận được đều bị Trần Hồng Phong và Nguyễn Đức không chế cũng như là cái lực lượng dân phong hoặc là xã hội đen này khống chế camera theo dõi gia đình bê bối như vậy thế cho nên cái giải pháp này chúng ta thấy là, là đến nay thì nó đã bung bét hết rồi rồi không sử dụng được nữa nhưng mà những cái bằng chứng rất quan trọng về nhân chứng là cha ông thủ đã trực tiếp làm đơn tố giác hung thủ là vợ và con của mình một gia đình có 5 người đó nhúng tay vào máu tội ác như vậy một người cha già là chiến thắng nỗi sợ chiến thắng nỗi đau chiến thắng cái sự nhục nhã chiến thắng nỗi sợ và đặt niềm tin vào ban chuyên án đặc biệt cái nhóm hung thủ này thì tổ công tác đặc biệt đã điều tra ra chị Diệu Nhàn rồi là Cương Nhã rồi là, là, là rất nhiều những cái ngay cả tôi đã biết rõ là, là đây là nhóm hung thủ gồm tám chín tên Nguyễn Văn Nghĩ thì là cái tên là, là, là, là giữ chân rồi là, là, là giám sát cái nhóm hung thủ này gây án thôi đồng thời là cái, cái vệ tinh ngoại phạm gây nhiễu thực tế như vậy chứ còn bản chất nó như thế nào đó, nó là cái thằng mà có thể là điều hành cái hệ thống máy đánh bạc truyền tin trên lầu có thể nó là nắm trong tay mình cái bảng lương của quan chức từ long an đến trung ương bởi vì cái buôn vàng từ Campuchia về hoặc là là là là, là tiêu thụ lượng ma túy khổng lồ chúng ta còn nhớ là thành phố Hồ Chí Minh à, cái đây khoảng à, năm bảy năm có tuyên bố là đã bắt giữ được 5 đến 7 tấn ma túy liệu có liên quan đến bô cục có hay không liệu có máy đánh bạc chuyển về C50 <laughs> sau này cho Phan sáu nam có phải là cái máy ở Buco voi <laughs> cái đó là từ từ chúng ta sẽ thấy thì tôi nghĩ nó liên quan vào nhau hết đấy chứ còn bây giờ đấy mà, mà đánh án đấy thì chưa được đâu có bằng chứng có chứng cứ phạm tội đầy đủ hồ sơ đã đầy đủ hết rồi trắng phơ hết rồi thế nhưng liệu các vị lãnh đạo trong tứ trụ qua ba nhiệm kỳ từ hai là tám đến nay thì đã có bao nhiêu vị đúng chàng liên quan đến vụ án đã nhận tiền hoặc chỉ đạo Trung Hòa Bình Nguyễn Hòa Bình thực hiện các cái, cái, cái, cái, cái phiên tòa như thế này cái đó là không phải là chỉ có bắt được mấy tên tội phạm hung thủ hay là cái, cái, cái, cái bộ ba tư pháp Long An là đủ đâu nó liên quan đến cả hệ thống chính trị liên quan đến tứ trụ đến bộ chính trị vậy thì phiên tòa nào sẽ thụ lý hồ sơ khủng khiếp này chúng ta xử lý sao cho nên tôi mới đề xuất đấy thôi bây giờ đánh bài ngựa là phải giao sứ mệnh này cho Ủy ban Bảo hiến quốc gia liên kết Bộ Quốc phòng để mở ra các phiên tòa bảo hiểm Bộ Công an thì không điều tra là khởi tố hay bắt ra mai đừng nữa rồi hết quyền không ờ, hết quyền tố tụng viện kiểm sát thì vẫn còn đi tiếp hệ thống tòa án thì coi như là không được phép tham gia vào quá trình tố tụng cho nên phải có ủy ban bảo hiểm nhất định là như vậy không thì chúng ta hãy chờ xem là sau 15 năm thì sẽ là bãi này bây giờ là là sẽ Minh Oan cho Hồ Duy Hải bây giờ là các quan chức là, là Hải Cánh An Toàn và cả là Chim Xuân có lẽ là, là, là, là cái niềm tin của tôi bây giờ nó, nó rất là hoang mang tôi nghĩ rằng là, là phải có một cái giải pháp và trên cơ sở là vì sự tồn vong của chế độ vì an nguy dân tộc thì quốc hội viện kiểm sát nhân dân tối cao và bộ quốc phòng liên kết và đề xuất với tứ trụ với bộ chính trị với ủy ban kiểm tra ban bí thư của quốc hội là thành lập ủy ban bảo hiểm quốc gia thì từng bước là xây dựng một nền tư pháp độc lập khách quan công minh và chính trực trong sạch hết Vâng, xin uh, chân thành cảm ơn ý kiến của chú uh, giảng viên Hoàng Anh Khiêm. À, và thông qua cái chia sẻ của chú Anh Khiêm thì có thể là một lần nữa chú đã khái lược lại tất cả những cái sai phạm và những cái điều mà có lẽ rằng là chú hiến kế cho gia đình cũng như là cho những con người đi tìm công lý liên quan tới cái vụ án của voi này. À, nhưng mà cũng thật, thật sự là đến bây giờ thì à, xét về góc độ gia đình thì như chú nói là gì? Cái mặt uh, nghịch đó là gì? luôn luôn bị các cái thế lực của Trần Hồng Phong, Nguyễn Đức à, và thậm chí là cả cái thế lực đen đỏ ở Long An à, liên quan tới cái vụ án này họ bưng bít họ gọi gần như là họ gì à, bịt tất cả các con đường à, về phía của gia đình về phía chủ quan thì à, có lẽ rằng là chúng ta cũng phải à, cũng phải có một cái điều gì đó chăn trở về góc độ của cô Loan à, khi mà tại sao mà à, tư tưởng của cô nó lại chầm chập một cách vấn đề là ủng hộ và thậm chí là bảo vệ cho uh, cái tên Trần Hồng Phong đến mức như thế thậm chí là rồi ờ, cảm ơn ngay cả cái người mà, mà cứ khăng khăng ờ, giết mình đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là <laughs> nó rất là khó hiểu ở trong này về góc độ của gia đình cô Loan à, thì uh, có thể nói rằng là ừ, cái kỳ vọng của chú dành cho cô Loan thời điểm lúc đấy cái cách đây hơn một năm rất là lớn và cũng rất là tâm huyết nhưng mà đáp lại đó là gì đó là sự phũ phàng ở đây có thể thấy là à, qua năm tháng nó đã chứng minh ra rất là nhiều các cái vấn đề thủ đoạn âm mưu ở trong cái vấn đề đó thông qua câu chuyện chia sẻ của chú Hoàng Anh Kiêm à, nhưng mà cháu cũng thấy rằng là ở trong cái nội dung à, bài viết cách đây một năm thì chú có để một cái ra bức ảnh của ông Nguyễn Hòa Bình bà Kim Ngân và ông Trương Hòa Bình cùng với 17 cái cái, cái hội đồng đấy mà chú đã để cái lời tựa là sợ sự thật này sợ sụp đổ này <laughs> ờ, sợ trả thù hay sợ trời sập thì không biết là cái cái cái cái này là ý là, là như thế nào chú có thể là giải thích ngắn cho cháu liên quan đến bức ảnh này được không ạ <laughs> đây là của bom pháp linh nó nổ đấy à. cho nên là tất cả đều sợ trước hết là sợ sự thật Chứ là thế giờ im bặt hết vâng né tránh trả lời đổ thừa hoặc là né tránh cho nhau rồi là đưa đẩy đây là sợ sự thật báo chí thì im bặt thứ hai là là sợ sụp đổ chế độ này thì rõ ràng là tư pháp sụp đổ rồi nó chỉ còn cái cái cái cái, cái tư pháp man dợ thôi luật rừng vô thiên vô pháp thì nó sụp đổ rồi chứ còn gì nữa tin sao được yên tâm sao được cho nên là sợ sụp đổ thì chúng ta cũng sợ tôi nghĩ rằng là, là chế độ chính trị đảo lộn thì ngay đầu tiên là đời sống chúng ta ảnh hưởng ngay mỗi gia đình cựu chiến binh hay là trí thức công chức về hưu nọ kia đó lương hưu sẽ như thế nào có khi không có cơm ăn nữa chứ lại đùa À, sợ sợ sụp đổ và đặc biệt <laughs> đặc biệt là lại lại lúc đó đây lại là một ba lô cây súng trên vai và người chiến sĩ lại bắt đầu tiếp tục hành quân đúng không ạ? Thế còn trả thù thì đương nhiên rồi. Ngay tổng bí thư bây giờ đây mà và ông đang như thế là tứ bề thọ địch Ông yếu hay là ông về về giữa trường đấy là rất nguy hiểm các phe nhóm nó trỗi dậy ngay cho nên là các hung thủ hay là, là, là thậm chí ngay cả nạn nhân nữa nhân chứng hay tất cả chúng ta nó cũng có thể bị trả thù đấy không đơn giản đâu <laughs> tôi còn ờ, có cái sợ nữa mà tôi không đưa ra đây là sợ mất nước chiến tranh xâm lược mềm của Trung Quốc đối với Việt Nam là chúng ta thấy rõ rồi mai mốt đường cầu tốc Bắc Nam đấy rồi đường sắt trên không đấy Bắc Nam đấy được khánh thành đấy thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ bị gắn chặt với lại lãnh thổ Trung Quốc chả cần gì phải đánh chiếm gì hết nó lấy lúc nào nó lấy thôi vì cái trục lộ này đấy sẽ xuất hiện toàn bộ các cái làng Trung Quốc các căn cứ các kho bom đạn các căn cứ quân sự các chốt canh giữ biển cùng với lại ba cái đặc khu Vân Đồn Bắc Vân Phong và Phú Quốc ok nối liền với lại xe Núc Vinh coi như là, là Việt Nam là là thành lãnh thổ của Trung Quốc hay là tồn tại như một nước chưa hầu nô lệ nói thẳng như vậy như chúng ta có muốn như vậy hay không trả lời đi <laughs> thế còn trời sập thì do thiên tai ví dụ như là tam hiệp nó vỡ một nửa triệu à một nửa dân số trung quốc sẽ bị là, là, là thổi ra biển đập sơn la của hà nội à, miền bắc nó vỡ thì 20 triệu dân miền bắc cũng bị chìm trong nước hà nội cũng ngập bùm luôn <laughs> đây là, là sợ trời sập đó và... không đơn giản đâu những câu sấm của trạng trình năm xưa là 10 phần chết 7 còn còn ba đấy chết hai phần nữa thì mới ra thái bình con sấm nó nó nó nó, thường có cái linh ứng nó không phải lúc nào bây giờ là, là thời điểm này nên nó lại xuất hiện rất nhiều đá nổi ở khắp nơi <laughs> bao giờ <laughs> đá nổi lông chim đồng khô hồ, hồ cạn cha tìm thấy con còn toàn cầu là như thế nào chúng ta nhớ lại bà tiên tri van ga người Romani thôi bà nói là, là, là người Bun à, tức là <laughs> Nostradamus đó bà nói là là, là Tây Âu là sẽ bị người Ả Rập không chị <laughs> tức là chủ nghĩa khủng bố nó nó nó chiếm toàn bộ châu Âu còn Trung Quốc sẽ vươn lên đứng đầu thế giới bà con tiên tri tháp đôi bị sụp lúc nào đấy tổng thống châm ra sao vân vân chính xác lắm vâng. thì chúng ta không thể không tin <laughs> hãy đợi đấy rồi xin à, chân thành cảm ơn à, cái nội dung cách à, nghĩa của chú Hoàng Anh Kiêm liên quan tới cái bức ảnh mà chú đưa lên là cháu cũng thấy rằng là chưa hiểu lắm thì chú cũng đã giải thích và bây giờ là cũng thấy rằng là ok rồi cảm ơn chú chị vẫn đang đường ngóng chờ đây đúng rồi đúng rồi và vâng. <laughs> thế còn cái bức cảnh trên là, là, là nhập khám cả cụm đấy trong đó có cả tổng bí thư của chúng ta đấy và vâng. <laughs> xin à, chân thành à, cái phần à, chia sẻ của chú Hoàng Khiêm trong chương trình ngày hôm nay à, một cái nội dung mà cháu thấy rằng là cũng rất là hay và ý nghĩa khái quát lại tất cả những cái vấn đề liên quan cái sự hắc ám và mưu mô âm mưu thủ đoạn của cái thế lực uh, trong cái vụ án của cuộc của voi cảm ơn chú rất là nhiều ạ